Ví dụ 1 là một điện tích điểm là quy bằng 11 trừ 6 coulomb đặt trong không khí à, đặt trong không khí. Ý thứ nhất đầu máy cầu là xác định độ lớn hay là xác định cái cường độ điện trường tại điểm M cách cái diện tích một khoảng bằng 30 cm. Yêu cầu là vẽ vector cường độ trường tại điểm M. Đấy. Và để giải quyết ý này thì bước đầu tiên chúng ta phải đi đặt điện tích vào vị trí đúng không? Đấy, đặt điện tích và điểm M vào các vị trí của chúng. Sau đó chúng ta nhớ lại đặc điểm của vector cường độ hiện trường tại một điểm do một điện tích điểm gây ra. Ở đây chúng ta đang xét cường độ điện trường tại M do điện tích Q gây ra. Cho nên điểm đặt của cường độ điện trường tại điểm M chính là ở điểm M. Còn phương thì nằm trên đường thẳng nối Q với M. Chiều thì em thấy Q mang dấu dương. Nên cường độ điện trường tại điểm M sẽ có hướng là ra xa điểm Q. Đúng nào? Đó là cái chiều. Còn độ lớn thì chúng ta đã có Q, có khoảng cách và có K rồi. Đặt trong môi trường không khí F bằng 1. Từ đây chúng ta dễ dàng giải quyết được bài toán rồi. Đúng nào? Đây mới là IA Vậy thì một bài toán mà có IA thì chắc chắn sẽ có một cái IB nữa, đúng không? Đó. Ở IB được bài xét trường hợp là đặt điện tích trong chất lỏng và có hằng số điện môi S bằng 16. Vậy để cường độ điện trường tại một điểm N ở trong chất lỏng bằng với cường độ điện trường tại điểm M ở trong không khí thì chúng ta phải đặt điểm N cách điện tích khoảng bằng bao nhiêu? Vô địch bài này cũng không có gì phức tạp đối với các em cả. Đến đây các em chỉ lập biểu thức để tính độ lớn của cường độ điện trường tại một điểm trong điện môi. Rồi chúng ta sẽ cho cái độ lớn trong điện môi bằng với độ lớn của cường độ điện trường ở trong không khí. Khi đó chúng ta sẽ tìm được cái khoảng cách từ điểm N đến địa tích cần khảo sát. Đúng không? À, vậy cái ví dụ này là rất đơn giản thôi nhé. Vậy các em chỉ cần nắm vững À, đặc điểm của cường à, độ hiện trường này và công thức để tính độ lớn của cường độ hiện trường là xong. Được chưa? Rồi đến đây chúng ta cùng nhau đi vào giải quyết à, từng ý một. Và trước tiên chúng ta vào Ia trước. Nào. Ở trong Ia này. Đó. À, bước đầu tiên là các em sẽ đi biểu diễn điện tích và các điểm cần xét trên hình vẽ đã. Ok em nhỉ? Nghĩa là ở trong bài trước là bài đến tích điểm chúng ta chú ý rồi là khi đặt